Minh Đường Tử Vi xin chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng tư âm lịch gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi mùi tháng tư âm lịch năm 2021. Tử vi tháng Tư năm 2021 tuổi mùi âm lịch về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng 4 năm 2021 âm lịch, người tuổi mùi có thể sẽ khá vất vả để giữ cho mọi chuyện trong tầm kiểm soát của mình. Dù vẫn có các tinh nâng đỡ nhưng tiến triển chưa thực sự rõ ràng. Tháng này nguyệt lệnh đi vào đất mộ nên vận khí đi vào giai đoạn trì trệ, quẩn quanh ở phạm vi hẹp. Dù nhìn chung mọi thứ vẫn giữ ở mức ổn định nhưng chưa có bước đột phá nào đáng kể, thành công có được chưa thực sự khiến bạn hài lòng. Cảm giác bức bối, muốn làm nhiều thứ lớn lao nhưng lực bất tòng tâm. Dù được hai cát tinh là tả phù và hữu bật hỗ trợ, công việc của những chú dê tiến hành thuận lợi, nhưng tiếc là chỉ ở mức độ tạm được. Điều này không khỏi khiến tuổi mùi cảm thấy mệt mỏi, đôi lúc có suy nghĩ buông tay khi cứ cố gắng ngày này qua tháng khác mà không nhìn thấy tia hy vọng khả quan. Song nếu lúc này bạn bỏ cuộc mọi công sức trước đó sẽ trở thành mây khói. Bạn cần phải nỗ lực nhiều hơn và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, không ngừng tích lũy, học hỏi để mở mang đầu óc. Hãy cứ kiên trì nỗ lực tới cùng thì vẫn có cơ hội xoay chuyển tình thế, lội ngược dòng thành công. Chớ coi thường những thành tựu nho nhỏ hôm nay bởi tích tiểu thành đại, sớm muộn gì cũng sẽ gặt hái những trái ngọt rực rỡ hơn. Tháng này cũng chưa phải là thời điểm thích hợp để tiến hành những việc trọng đại, càng nóng vội sẽ càng dễ hỏng việc. Lưu ý, trong tháng mệnh chủ hành sự thận trọng, không lo chuyện bao đồng kẻo vướng họa thị phi, tiểu nhân quấy phá do thiên cầu hung tinh độ mệnh. Trong bất cứ tình huống nào, bạn cũng nên ăn nói giữ mồm giữ miệng để không bị vướng vào các cuộc chiến nội bộ, ảnh hưởng hiệu quả công việc cũng như uy tín cá nhân. Hãy cứ tập trung làm tốt việc của mình, làm một cách thận trọng, giữ thái độ điềm tĩnh, sáng suốt trong xử lý vấn đề, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định, không được quyết định bừa bãi lấy ổn định làm trọng, không được nóng vội kẻo hỏng chuyện. Tử vi tháng 4 năm 2021 tuổi mùi âm lịch về phương diện tài lộc. Xem tử vi tháng, tình hình tài chính của người tuổi mùi trong tháng 4 này hầu như không có biến động lớn. Nguồn thu không có nhiều, tiền bạc chủ yếu có được vẫn phải dựa vào thu nhập từ công việc chính. Tháng này không có nguyệt lệnh hỗ trợ, lại thêm thiên cầu hung tinh cản trở, không có lợi cho việc làm ăn hay kinh doanh ở quy mô lớn. Nhất là những việc liên quan đến tiền bạc, vay mượn, thế chấp lại càng phải cẩn trọng. Tiến hành bất cứ đầu tư nào cũng cần tìm hiểu kỹ càng, tránh bị lừa gạt. Mức độ rủi ro lúc này khá cao, bạn chớ nên mạo hiểm kẻo sôi hỏng bỏng không? Chỉ cần tiếp tục công việc, dự án hiện tại thì tiền bạc cũng dùng rỉnh rồi, chớ liều lĩnh. Nhìn chung trong tháng này, những người làm công ăn lương sẽ được lợi hơn là hành nghề tự do. Hãy cứ xông sáo đảm nhiệm nhiều trọng trách, đến lúc phù hợp tài lộc sẽ tự nhiên đầy túi. Ngược lại, nhìn thấy khó khăn mà thối chí thì mãi nghèo đói, chẳng thể đổi vận ngóc đầu lên được. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên tìm cách tiết kiệm chi tiêu, hạn chế mua sắm những thứ không cần thiết thay vì cứ tiêu tiền tùy theo ý thích. Nên suy nghĩ nhiều hơn cho tương lai, đừng để suy nghĩ phải tận hưởng cuộc sống hiện tại khiến cho mình lâm vào khó khăn trong những ngày sắp tới. Theo phi tinh tháng, sao bát bạch chủ tài lộc gặp phải tam bích chủ tranh chấp ở hướng Tây Nam cho thấy tài khí trong tháng của những chú dê rất dễ bị tổn hao, thậm chí có điểm báo bị lừa gạt, tranh đoạt. Do đó, mệnh chủ không tiến hành động thổ, dịch chuyển đồ đạc hay để các vật quá nặng, gây ra tiếng ồn ào tại phương vị này. Tử vi tháng 4 năm 2021 tuổi mùi âm lịch về phương diện tình duyên. Tháng này, vận trình tình duyên của người tuổi mùi khá phong phú. Tình cảm tiến triển bình hòa, nhưng cũng chính vì thế mà dễ rơi vào tình trạng nhạt nhòa, nhàm chán khiến đôi bên đều cảm thấy thiếu đi sự gắn kết. Thực tế, giữa các cặp đôi đã tồn tại không ít vấn đề, chỉ là hai bạn đều lơ đi và cho rằng mọi chuyện sớm muộn gì cũng sẽ qua, nhưng vấn đề sẽ luôn ở đó nếu không được xử lý thỏa đáng. Lúc này, nếu cả hai không dành thời gian để giải quyết mâu thuẫn tiềm ẩn sớm, e rằng đến lúc bùng nổ sẽ khó mà cứu vãn nổi. Điểm báo tử vi cho thấy, một khi hiểu lầm liên tục phát sinh hiểu nhầm, đôi bên sinh tâm lý chán ngán, muốn tìm người khác để chia sẻ. Mọi rắc rối sẽ bắt đầu từ đó. Vì thế, mệnh chủ làm việc gì cũng cần công tư phân minh, nhất là người làm trong môi trường công sở càng cần giữ mình, tránh xa cám dỗ có thể phá hủy hạnh phúc của bản thân. Người độc thân tuy vượng đào hoa nhưng dễ rơi vào tình trạng ngày lắm mối, tối năm không. Duyên đến rồi đi rất nhanh, vẫn chưa thể tìm thấy tình yêu chân thành thuộc về riêng mình. Xem phi tinh tháng, nhất bạch chủ nhân duyên, đào hoa, hỷ khánh ngụ ở vị trí đông nam. Khu vực này nên được sắp xếp đồ đạc gọn gàng, sạch sẽ để cát khí dễ dàng lưu chuyển, mang tới vận may cho bản mệnh về nhân duyên, hạnh phúc gia đình. Tử vi tháng 4 năm 2021 tuổi mùi âm lịch về phương diện sức khỏe. Tin mừng là tình hình sức khỏe của người tuổi mùi vẫn duy trì được mức ổn định trong tháng 4 âm lịch này chỉ cần bạn chú ý cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, duy trì thói quen sinh hoạt, nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức mà ảnh hưởng sức khỏe thì sẽ không có vấn đề gì đáng lo ngại. Thời tiết bước vào mùa hè nắng nóng, bản mệnh có thể chịu ảnh hưởng của thời tiết, gặp các tình trạng đau nửa đầu hay viêm nhiệt miệng nhưng không quá nghiêm trọng. Để cải thiện tình trạng này, bạn nên uống nhiều nước, chế độ ăn uống tăng cường rau củ. Ngoài ra, bạn cũng nên cố gắng duy trì chế độ tập luyện thể dục đều đặn, cố gắng đi bộ thường xuyên và không nên ngồi một chỗ quá lâu. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi mùi trong tháng 4 âm lịch 2021. 1. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết vận khí đi vào giai đoạn trì trệ, quẩn quanh ở phạm vi hẹp. Quý nhân, hợi, mão, tiểu nhân, tuất thân. Màu sắc may mắn, nâu, vàng. 2. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết cần phải nỗ lực nhiều hơn và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp. Quý nhân, ngọ tỵ. Tiểu nhân, thìn tuất. Màu sắc may mắn, trắng, xanh. 3. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết nguồn thu chủ yếu từ công việc chính nên tránh đầu tư mạo hiểm. Quý nhân, tỵ, hợi. Tiểu nhân, sửu, ngọ. Màu sắc may mắn, xám, cam. 4. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết tình cảm tiến triển bình hòa, dễ rơi vào tình trạng nhạt nhòa, nhàm chán. Quý nhân, mão, ngọ. Tiểu nhân, tý thìn. Màu sắc may mắn, cà phê, nâu. 5. Quý mùi, mộc, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, chú ý cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, duy trì thói quen sinh hoạt điều độ. Quý nhân, mão, tỵ. Tiểu nhân, tuất sửu. Màu sắc may mắn,